gió đưa đưa về khúc nhạc tiếng mùa đông rời xa tôi đưa khúc ca đón mùa hoa cho mẹ cho người nghe xôn xao mai quê sắp vang đón mùa xuân mùa đông lòng mẹ tôi.